Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Cao Tiến Sâu Kèo Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký uh, theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất uh, Thì trước khi đến với video Sâu Kèo ngày hôm nay Mình có ít lời muốn nói với anh em là uh, những anh em nào đã theo dõi mình uh, bấy lâu nay trên cái kênh Youtube Thì uh, chắc chắn cũng hiểu rõ là những cái mã kèo mà mình đưa ra lên YouTube chỉ là những cái mã kèo để anh em tham khảo thôi không có gì là chắc chắn ở đây hết à, kèo mình chọn có lúc thắng lúc thua nên anh em nhớ là cân nhắc trước khi vào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 vì cái lúc đó ờ, mình ờ, chưa có nắm được cái thông tin cũng như là tình hình ờ, lực lượng chính thức nó sẽ như thế nào hết đấy còn trước giờ bóng lăn à, tầm 30 phút đến một tiếng khi mà có đội hình chính thức và chơi với sơ đồ ra sao thì à, lúc đó mình mới nắm bắt được cái tình hình và sẽ soi thật kỹ để gửi kèo lên nhóm cho anh em theo à, và thêm một việc nữa mình sẽ à, trực tiếp hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất để anh em có thể à, tự chơi và tự vào các cái mã kèo mà anh em thích à, anh em thấy mình nói đúng không anh em không cần phải báo ngoài chơi qua thầu qua cò làm gì hết à, vừa bị mất like này mất phí trung gian mà anh em còn gặp phải nhiều cái vấn đề phức tạp khác nữa thà anh em tự cầm trang muốn làm gì thì làm ăn thua cũng à, chẳng ai biết hết và cũng không phiền tới ai đấy thì ok mình chỉ muốn nói đôi lời với anh em vậy thôi giờ thì quay lại video này mình sẽ uh, nhận định soi kèo cho anh em cuộc uh, chạm trán tại vòng 23 La Liga giữa ờ, Espanyol và Monaco thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, ờ, 20 giờ tối hôm nay Ok hiện tại thì uh, mình sẽ cho anh em xem uh, qua về cái phong độ của đội chủ nhà thì cái thằng uh, Espanyol đã được, có được uh, 4 chiến thắng 3 hòa và nhận 3 thất bại 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường à, thì đây cũng là một cái phong độ không đến nổi tệ với một câu lạc bộ thuộc uh, tầm trung như là Espanyol và nếu mà xét về cái thành tích trên sân nhà ấy, thì anh em có thể thấy này tuy ở trận đấu gần nhất trên sân nhà Espanyol đã nhận ờ, thất bại với tỷ số 2-3 trước Real Sociedad nhưng ờ, trước đó Espanyol đã bất bại uh, ờ, 4 trận liên tiếp với trận thắng Kenta với tỷ số 3-1 này rồi hòa Riona với tỷ số 2 đều rồi thắng Girona 1-0 ngay trên sân nhà đấy và tiếp theo là trận hòa 1-1 trước Osasuna à, và cái thành tích này cũng giúp cho Espanyol vươn lên được vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng à, với 24 điểm sau 22 vòng đấu à, và tuy nhiên thì à, ở vị trí thứ 13 mà anh em có thể thấy này à, Espanyol chỉ xếp hơn cái nhóm à, cầm đèn đỏ ở vị trí thứ 18 với hai điểm cách biệt mà thôi đấy thì một cái khoảng cách này mình thấy à, không hề an toàn cho Espanyol à, và cái trận đấu này Espanyol phải tiếp đón đội khách là Monorca một cái đối thủ mà không có chênh lệch về cái trình độ với Espanyol cho lắm thì mình sẽ nói uh, sơ qua trước về cái phong độ của đội bóng này thì uh, ờ, Monaca đã có cái tỷ lệ thắng là à, là 50 50 nha anh em. Khi mà cái đội bóng này à, có được à, 5 5 trận thắng này và năm thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất. Nhưng mà khi xét về cái lịch sử thi đấu ấy thì mình thấy là Monaca vẫn đang nhỉnh hơn Espanyol thì anh em nhìn này Monaca đã có được những cái chiến thắng rất là ấn tượng trước các đội bóng lớn như là chiến thắng 1-0 ờ, trước ờ, Real Madrid này và gần nhất là đánh bại ờ, Villarreal với tỷ số là 4-2 đấy tuy là cái phong độ có lúc lên lúc xuống nhưng mà đội khách rõ ràng thì khi mà đối đầu với các đội bóng ở cửa trên ấy, thì luôn mang về một cái kết quả tốt nhất và nhà cái thì đã đưa ra cái tỷ lệ kèo ở trận đấu này là đội chủ nhà Espanyol chấp đổi khách Monaca với cái mức chấp là 0.25 Tuy nhiên thì à, hiện tại MSK xếp hơn 5 à, bậc so với Espanyol nhưng vẫn à, bị xếp ở cửa dưới đấy và nếu anh em mà nhìn xa hơn ấy, thì có thể thấy này à, Espanyol là một đội đang rất là cần điểm trong cuộc đối đầu này thì để tránh xa cái nhóm nguy hiểm còn uh, Monaca thì đang hơn cái nhóm nguy hiểm đến uh, 9 điểm cách biệt một cái khoảng cách khá là an toàn và ở cái trận đối đầu gần nhất ở lượt đi La Liga mùa giải năm nay ấy thì anh em có thể thấy là Espanyol và Monaco đã bắt băng thắng bại với trận hòa 1-1 trên sân nhà của Monaco và trước đó thì Espanyol cũng đã đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà thì vậy cho nên với cái máy kèo này mình vẫn ờ, gắt kết đội chủ nhà Espanyol à, và anh em hãy xem thêm về cái thành tích uh, sân nhà cũng như sân khách của hai đội này này à, Mosca thì toàn thua 4 trận gần nhất trên uh, sân khách trái ngược hoàn toàn với uh, Espanyol đấy suy cho cùng thì uh, thì ờ, đầu tư vào cái cửa ờ, đội chủ nhà chấp 0.25 cả chặn ấy thì vẫn sẽ có cái tỷ lệ ờ, thắng kèo cao hơn nhiều nha anh em nhưng mà bóng đá chúng ta sẽ không biết trước được gì hết uh, cũng như những gì mà mình đã nhận định cũng chỉ là tham khảo trước trận đấu thôi mà nếu anh em mình thật sự muốn kiếm cơm gạo thì nên đầu tư vào cái mã kèo thẻ này cũng như là kèo gốc cả chặn thì nó sẽ dễ dàng kiếm lãi hơn rất là nhiều và riêng hai cái mã kèo này trước giờ bóng lăn khi mà có đội hình ra sân chính thức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 không cần phải che báo ngoài qua thầu qua cò làm gì hết à, vừa bị mắc like này mắc phí trung gian mà còn vướng tới nhiều cái vấn đề uh, phức tạp khác nữa thì mình chỉ nói sơ qua vậy thôi Ok mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy nhớ ấn à, đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất à, và anh em đừng quên ấn like cũng như để lại một lượt uh, bình luận về tỷ số mà anh em uh, đã dự đoán trong trận đấu này thì chúc anh em luôn thắng trong các trận đấu sắp tới